thiết kế như thế nào với một ngôi nhà 3 tầng liệu có đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình hay không và giá bán rất là rẻ nha mọi người giá bán cả nhà và cả đất căn nhà 3 tầng này giá chỉ có 1 tỷ 960 triệu đồng thôi một diện tích 40 m đầy đủ sổ đỏ chuẩn chỉnh bao toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu đây là căn nhà ở đây có 3 căn Ờ, hai căn mặt ngoài ba căn mặt trong thì hai căn mặt ngoài đã bán chỉ còn ba căn mặt trong này đường ngõ thực tế ở phía bên trong này mọi người nhá đó thì được hai mét rưỡi đây là gạch 50 50 năm à, hàng 5525 2 mét rưỡi gần với lại đường ô tô đi lại xung quanh ngập tràn tiện ích gần với lại trường đại học Fenica gần với lại uh, ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông xung quanh trường mầm non tiểu học cấp 1 cấp 2 cho quý vị đầy đủ thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp với cái phần tầng 1 thiết kế phòng khách phòng bếp đây ngoài cái phần cửa chính thì ở đây à, với cái phần mặt tiền rộng cho nên là ngôi nhà này chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một chiếc cửa sổ ở đây nữa mọi người ạ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 căn nhà này theo đúng như hiện trạng quý vị sách vali về và ở thôi và với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền ngân hàng còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá đấy là phần vay tối đa với những cái ngân hàng ưu đãi nhất và được vay dài hạn nhất là 35 năm ngắn nhất là 3 năm mọi người ạ à, 1 tỷ 960 triệu đồng cho một căn nhà 3 tầng 40 mét vuông. Đây là không gian phòng bếp. Với không gian phòng bếp của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ mơ chống cong vênh với cái phần xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite và với cái phụ kiện bếp thì đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Quan trọng nhất như tất cả các video Ngọc Ánh đã quay và chia sẻ cho quý vị 100% em bán đều là sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tất nhiên pháp lý phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho vay đúng không mọi người à, cho nên là cái video nào mọi người cũng nghe thấy ngọc chia sẻ là có vay vốn ngân hàng lên tới 7 80 phần trăm giá trị của ngôi nhà đấy ạ đó và căn nhà này cũng vậy thiết kế khá là hợp lý không gian phòng bếp phòng khách rộng rãi thoải mái tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh đây, sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Từ vị trí ngôi nhà này thì ra tới trường đại học Phenica, rồi bến xe Yên Nghĩa, ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông nó rơi phạm vi khoảng tầm 4 km quay đầu thôi quý vị nhé. Nói chung là với cái uh, vị trí vùng ven thì ở đây căn nhà này với cái diện tích rộng giá như thế này là khá là hợp lý. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà 40 m2 này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi một tầng gồm hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, phần phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Đó. Với cái phần tầng 2 này cũng được thiết kế đầy đủ cho mình hệ thống trần thạch cao phần ở dưới chân Ngọc Ánh đang đứng đó là gạch lát nền vân gỗ tất cả các phòng ngủ đều thiết kế như thế cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite mọi người ạ rất là nhẹ siêu nhẹ tuy nhiên cái độ bền của nó khá là tốt cách âm chống ồn hợp lý đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phía bên mặt ngõ với cái vị trí căn nhà này thì còn khá là thoáng tuy nhiên xung quanh dân cư cũng rất là đông đúc đầy đủ những cái tiện ích dân sinh chợ trường phường trạm cho quý vị quý vị uh, nếu như mà mua căn nhà này thì đi làm ở Hà Đông cũng hợp lý, đi làm ở Quốc Oai cũng hợp lý, đi làm ở Hoài Đức cũng hợp lý hoặc quý vị có thể về phần Trương Mỹ cũng hợp lý bởi vì từ cái vị trí đại thành này mà đi xuống tới cái khu vực trường đại học thể dục thể thao cũng khá là gần mọi người ạ. Đó. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ, cửa sổ thông thoáng, hai lớp ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đầy đủ căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay cửa đây và với tầng 2 thiết kế cho mình một phòng vệ sinh để sử dụng cho tầng 2 phòng vệ sinh ở giữa cầu thang giữa với tầng 2 thiết kế cho mình đầy đủ hệ thống sen tắm nóng lạnh bồn cầu liền khối lavabo đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình mọi người ạ và mời theo em lên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 3, phần cầu thang ở đây là thiết kế cho mình có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ và trên tầng 3 cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ? Thiết kế cho mình ở tầng 3 này là thêm một phòng ngủ nữa. Đây. Rất là rộng, ánh sáng tự nhiên. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị nhé giá bán 1 tỷ 960 triệu đồng. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Nói chung quý vị cái này thì tùy công năng sử dụng Tuy nhiên với một cái căn nhà 40m Tầng 2, tầng 3 thiết kế các phòng như thế này cũng tương đối phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng Và đây là phần cuối cùng, phần sân phơi Đây, sân phơi của ngôi nhà Nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý